bạn nữ giới thiệu về mình đi dạ em tên là nguyễn thị kim cương à, em 29 tuổi hiện tại em đang làm việc tại nhà hút tây quê bến tre rồi mời bạn trai dạ xin chào anh quyền linh và chị cát tường và quý vị khán giả trong trường quay à, tên là hồ đức cường năm nay 29 tuổi gì vậy gì vậy rồi không có gì chị sao vậy bạn dạ cũng hơi run run tối qua hồi à, hồi hộp chờ đợi ngày hôm nay không dạ có giờ rung hơi bình tĩnh dạ. hết làm, sâu vô làm nghề gì quê ở đâu dạ em quê từ thiên huế à, em làm bên à, công ty à, điện lạnh đó chị đó giờ có nhiều người yêu chưa mà sao rung quá vậy dạ chưa có mới nào thì tại lúc em đi làm thì nó làm vậy thôi chứ cũng chưa nghĩ tới lập gia đình nên cũng không có quen ai chưa có quen ai 29 tuổi mà chưa có quen ai chị không tin ai chị không dạ. à, ờ, linh làm ơn kiểm tra kỹ kỹ lại chút nha dạ đúng rồi nhiều lúc đi đâu ai cũng nói vậy hết á có kiểm tra giới tính chưa dạ dạ giới tính em bình thường mà anh chắc không dạ chắc có thích dạ. phụ nữ không dạ thích phụ nữ chứ dạ thích phụ nữ mới lên đây nè anh ủa, ủa nhưng mà nó nghe nè chưa được hôn luôn á hả dạ chưa chị rồi, rồi biết hôn không trời dạ thấy sao hấp dẫn hay là nguy hiểm thấy cũng là lạ lạ hả mình có mối tình nào chưa dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi chị lý do tại sao mình chia tay dạ tại em thấy quen mà không đi được đến đâu thì em sẽ dừng lại thôi bây giờ mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào trước hết là người đó phải có tính trung thực chân thành bạn ở đây hơi bị hiền đó nãy giờ ngồi rung nó như cày sấy luôn á nhưng mà ở huế thì ông bà rất là môn đăng hộ đối đúng không dạ không muốn có đâu anh có muốn con dâu làm dâu không dạ không có khó trong cái việc phục vụ ăn uống hay gì không dạ cũng không có gì đâu anh cũng bình thường thôi không bình thường hả dạ rồi à, về cái à, mà, mà hình mẫu lý tưởng bạn có đặt ra cái tiêu chuẩn gì về ngoại hình của bạn nữ không dạ người anh bên nữ thì đừng có ốm quá hay mập quá gì nói chung là thông thoáng cũng gọn được rồi đơn giản vậy thôi ha dạ còn đơn giản thôi chị ơi à. không có gì yêu cầu gì cầu kỳ gì nhiều lắm đâu bạn nữ một xíu bạn muốn uh, tìm một người đàn ông như thế nào đừng có mập quá đừng có ốm quá vừa người được rồi còn hai cái người này cái cái từ vừa người đó mới là cái từ khó đó vừa là vừa sao em cao một trăm tám người đó khoảng cao sấp một cái sáu tám được rồi ừ thà ra cái chuẩn vậy chị dễ đo chứ em cứ nó vừa vừa không mập không ốm không cao không thấp dạ em chào chị đúng luôn không mập không ốm không cao không thấp dạ. cao à rồi ờ, làm gì em rung dữ vậy dạ sao rung dữ vậy thì tại do người nó hồi hộp quá vậy chừng nào mình tiến tới hôn nhân được thì cũng qua năm gì đó mình tiến tới hôn nhân chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng à? ha dạ. hít thở sâu vô thoải mái lên rồi đứng lên đứng lên đứng lên cái cho nó thoải mái tinh thần dạ. coi cao mét mấy dạ em có mét bảy lăm vậy vừa người không mập không ốm khỏe mạnh dạ được dạ không sao anh cũng được chào Chà. Dạ. em trời dễ thương quá anh bên đây là anh rất là thật tình nói chung là hơi nhút nhát dạ em cũng nhút nhát cho nên là em thích quen người đừng có nhát quá anh còn nhát hơn em nữa hả <laughs> ờ, rồi sao vậy trời sao vậy trời là sao trời anh chưa biết hung chưa biết nắm tay chưa có bạn gái luôn á bảo đảm anh này còn trong trong trắng nữa trinh nguyên hết trinh nguyên luôn á nếu mà lấy ảnh về á có đồng ý về huế không em ví dụ em thích đi du lịch vùng xa nhưng mà quen bạn ở xa thì em không thích từ xa quá đâu xa đi máy bay em ơi đâu có đi xe đâu sợ. Dạ đúng anh dạ, thì cũng bay. được cũng được ha dạ rồi du lịch mà ai không thích <coughs> dạ. hôm nay em có đi với ai không dạ đi với chị của em anh dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Đường chứ khán giả ở trường quay rồi chào chị mà sao gia đình để sao mà chưa có bạn gái rồi không có hối dạ tại à, em trai của em nó nhút quá nhút nhát quá nên là không có bạn gái em gái bên này như thế nào dạ cũng dễ thương chị tính tình cũng được cảm ơn chị và em có đi với ờ, người nhà không dạ em có đi với chị làm trong nhà hút rồi mời chị à, chị chào à, quyền linh với các từ dạ, chào quý vị khán giả kim cương làm chung với chị cũng lâu cương rất là hiền nhưng mà không phải là dễ tính Cương rất là kỹ lưỡng trong việc lựa chọn cho mình một người bạn trai. Hôm nay là lên đây là do một số bạn bè đồng nghiệp là thúc Cương thì mình thấy à, anh bạn cũng dễ thương, cũng hiền. Nhưng mà thật ra theo mình nghĩ thì để mà phù hợp với Cương là chắc khó bởi vì Cương rất là hiền cho nên đòi hỏi phải có một người bạn trai phải là vững vàng và dạng hơn để có thể bảo vệ được Cương. Mình sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình cố lên nha mạnh mẽ lên nếu mà cần ngày nào ông đi mua thuốc mua chừng nào đủ tiệm thuốc tây mời cô qua bán kéo dạ, mà bắt đầu chào anh gốm hoa tặng cho em cảm ơn em thấy anh sao em thấy anh cũng dễ thương yeah. Dạ. mà anh anh nhát quá không thì tại mới lên chương trình nhiều lúc cũng hồi hộp cũng hơi nhát vậy thôi chứ còn ngoài đời thì cũng cũng đến nổi đâu <laughs> rồi cảm nhận như thế nào người đầu Đúng tiên rồi. mình gặp mặt nè thì em thấy cũng là hiền thấy cũng xinh đẹp dễ thương tim ừ. mình thấy sao giờ dạ, tim cũng hơi có hơi đập nhanh đi anh thích không giờ dạ, thấy thích thích thích thích, thích nhiều không giờ thích nhiều <laughs> gia đình anh ở quế hết hả dạ ba mẹ thì ở ừ, quế còn anh vô làm ở trong này cũng lâu rồi tấn công rồi mạnh mẽ lên ờ, tấn công đàng hoàng trong ờ, trong tình yêu thì em à, Nghĩ à, như thế nào em nghĩ là trong tình yêu thì mình phải sự chân thành với lại phải có sự trung thực đúng rồi biết quan tâm và chia sẻ anh cũng vậy anh cũng dạ. chân thành chứ không có ý là không có bậy bạ không có nhân đó như sau này gì có vợ của con thì mình trách nhiệm mình lo cho vợ của con ví dụ như anh quen em mà à, thời gian gặp á nó ít á em làm ở nhà hút á thời gian nghỉ nó không có nhiều á à. vậy anh thấy có, có chấp nhận được không thì cũng bình thường thôi mà quan trọng là mình à, đặt niềm tin với nhau thôi sắp xếp một tuần mình gặp một lần à, hai tuần mình gặp một lần cũng được cái chuyện cũng không sao thằng bạn nữ cảm nhận thế nào về bà người đối diện em thấy anh cũng chân thành với lại cũng biết ờ, nghĩ cũng biết lo sau này lấy nhau mình sẽ làm gì cho anh tỏ tình thật là lãng mạn vô coi rồi rồi em thấy sao thấy anh sao như chị gì vậy <laughs> em vợ tên gì dạ, em tên cường phải không dạ gì cường hồ đức cường phải không dạ vậy mấy tuổi 29 tuổi anh Muốn vợ chưa? Dạ em cũng muốn rồi đó Muốn lấy người đối diện không? Dạ muốn lấy Ừ <laughs> Bạn đứng đây đứng đây đứt trước mặt bạn gái Nhìn thẳng mặt bạn gái dạ. Em đứng lên dùm cái nhìn thẳng mắt ảnh coi Anh xỉu quá đứng lên, đứng lên để cho có bản lĩnh xíu thôi em nhìn thẳng mắt cô ấy hồi đó giờ chưa bao giờ nắm tay một bạn nào hết trơn xin phép rồi cho em nắm tay cho nắm tay xin phép cũng dạng nắm chặt luôn trời tay luôn rồi vâng. nói ờ, cảm nhận sao nắm hai tay đàng hoàng rồi bắt đầu nói gì đi nói gì vậy trời ơi nói gì nhìn thẳng mắt cô ấy nói kìa thì bây giờ vậy anh với em có thể đi hết cuộc đời còn lại được không nếu mà anh phù hợp với em thì em sẽ anh thấy uh, có một cái sự uh, gắn kết nhẹ nhẹ rồi đó bây giờ mình mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút thì sau cuộc gặp này em có thì là mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau được không em ngày nay anh chào xíu. <laughs> em có đồng ý bán thuốc cho anh không thuốc nào uống cho đỡ rung không em dạ có có hả đó được hai người đi xem phim nhớ đem theo thuốc chống rung nha thôi được rồi, rồi đã lúc ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình chứ không phải vì bất kỳ một điều gì khác suy cả. nghĩ thật kỹ nha các bạn Ba tiếng đếm bắt đầu một hai ba hết thời gian quá wow no cho ông quá ông ơi thật sự là anh mừng lắm luôn đó em hả trong lòng anh nó, tim nó đập còn hơn em nó sợ cổ bấm không à <laughs> nhưng cuối cùng cổ bấm rồi dạ. phải nắm bắt cơ lên. hội này nha mạnh mẽ lên chút xíu em nha dạ, đúng dạ. đó một người phụ nữ cần có một người đàn ông bản lĩnh hơn cần một bờ vai để tựa dạ. nào hãy nói anh yêu em nói lớn lên <laughs> nói lớn lên nào bây giờ mạnh mẽ rồi bắt đầu nói Nhìn. vậy luôn nói vậy luôn anh đúng rồi nói lớn luôn nè nói lớn lên I love you I love you khi mà mình yêu bạn gái mình rồi mình có thể nói cho cả nước biết cả thế giới biết rằng tôi yêu người ấy nào nói lớn lên anh yêu em hai ba trên mười bàn tay anh yêu em được rồi nhìn đâu anh yêu em nào dưới đây một cái đồng đầu tiên nào nói chung ông cũng đâu có nhát đâu ông rung thôi nè về xin thêm chỉ mấy viên thuốc bản lĩnh <laughs>